bí kíp trị sạch dạn da bằng công thức duy nhất tử nghệ. Đừng để vết dạn lâu ngày sẽ vô cùng khó chữa, áp dụng ngay cách đơn giản dưới đây để đánh bay những vết dạn da xấu xí chỉ trong một nốt nhạc nhé. Dạn da là vấn đề lớn nhất mà các chị em hay gặp phải. Đặc biệt theo một nghiên cứu, có đến 80% phụ nữ khi mang thai đều bị dạn da gáy thăm. Vết dạn tuy không ảnh hưởng đến thai nhi hay sức khỏe mẹ bầu nhưng lại làm cho da mẹ trở nên xấu đi nhiều. Dạn da được coi là một trong những căn bệnh về da khá khó chữa, nếu để lâu sẽ rất khó điều trị mà chỉ mờ đi theo thời gian. Vì thế cách tốt nhất là phòng hơn chống. Không cần đến các sản phẩm đặc trị dạng da, có một công thức đang được các chị em chia sẻ dần dần vì có thể điều trị rất điểm dạng da cực tốt ngay tại nhà. Đó là sử dụng hỗn hợp tinh bột nghệ và sữa chua. Hàm lượng chất dưỡng ẩm dồi dào trong sữa chua kết hợp với khả năng làm trắng, xóa mờ vết thâm trong tinh bột nghệ sẽ giúp mẹ bầu dễ dàng loại bỏ những vết dạng da xấu xí ngay tại nhà mà không tốn kém nhiều chi phí. Chuẩn bị 3 thìa sữa chua không đường, 3 thìa tinh bột nghệ. Thực hiện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 đó là rượu nghệ. Bạn giã nhuyễn, nghệ tươi, sau đó ngâm với rượu trắng có nồng độ 20 độ trong 4 đến 5 ngày, sau đó dùng hỗn hợp này để massage vùng da dạn. Để tránh gây tác dụng phụ, khi dùng hỗn hợp này, bạn chỉ nên massage 1 đến 2 phút vì hỗn hợp rượu có nồng độ nên rất dễ gây rát, nóng và da sậm màu. Thực tế, dạn da không chỉ xảy ra với mẹ bầu song sinh mà còn có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhất là ở lứa tuổi dậy thì. Những vị trí dạn da thường gặp là bụng, đùi, bẹn, hông. Vì thế điều quan trọng là duy trì chế độ ăn uống khoa học, bổ sung nhiều nước, ăn nhiều rau xanh và hạn chế tối đa tình trạng tăng cân đột ngột nhé. Chúc các bạn luôn xinh! Bạn vừa xem xong video bí kíp chỉ sạch dạn da bằng công thức duy nhất tử nghệ. Tôi đã tắm trắng thành công với lá tế tô trong 2 tuần. Sử dụng lá tía tô để tắm trắng là cách làm trong dân gian được rất nhiều chị em thử nghiệm và thành công. Trong đông y, tía tô được coi là vị thuốc có tính ấm giúp trừ phong hàn, trị cảm cúm. Ngoài ra lá này còn có tác dụng tẩy tế bào chết, tăng độ ẩm cho da, chống lão hóa. Vì vậy, lá tía tô được sử dụng như một loại mỹ phẩm thiên nhiên hiệu quả và an toàn. Tắm trắng bằng lá tía tô Cách làm Hòa cả cành và lá tía tô tươi hoặc khô đều được vào nước sôi để yên trong khoảng 15 phút cho dưỡng chất hòa tan, cho thêm nước lạnh vào, cho vừa tắm. Thực hiện cách làm trắng da này 2 đến 3 lần một tuần. Đây là cách làm trắng da toàn thân mà phụ nữ Nhật Bản rất ưa chuộng. Chỉ sau một thời gian ngắn, bạn sẽ thấy làn da mình thay đổi rõ rệt, da sẽ trắng và mịn màng hơn rất nhiều. Vừa chăm sóc da bằng tía tô, bạn cùng giữ gìn làn da của mình trước ánh nắng mặt trời đấy. Lưu ý khi tắm trắng bằng lá tía tô,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 bạn không nên tắm quá từ 2 đến 3 lần một tuần. Không để nước tía tô đã đun qua đêm. Sau khi dùng nước lá tía tô tắm xong nếu còn thừa, chị em tuyệt đối không được dùng lại vì các loại lá trong tự nhiên để qua đêm sẽ rất bị hư hỏng gây ra vi khuẩn. Bạn vừa xem xong video, tôi đã tắm trắng thành công với lá tía tô trong 2 tuần. Bí kíp làm đẹp da chỉ sau một đêm mà không tốn tiền từ nước cơm. Trẻ da chục tuổi, làn da sẽ trở nên căng bóng, trắng hồng rạng rỡ mà không cần thoa kem nhờ hỗn hợp thần kỳ mà ai cũng có thể làm được. Như các bạn đã biết, phụ nữ khi bước qua độ tuổi 30, các nếp nhăn bắt đầu được hình thành, làn da dần xuất hiện những dấu hiệu lão hóa. Vậy nên lúc này, việc chăm sóc da mặt cũng như bổ sung các dưỡng chất cần thiết càng trở nên cấp bách và quan trọng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên nếu không có đủ điều kiện kinh tế để đi spa hay mua các loại kem dưỡng đắt đỏ, chị em chỉ cần chăm chỉ chăm sóc bằng mặt nạ nước cơm Kết hợp với việc dưỡng ẩm thường xuyên, da rẻ sẽ trở nên mịn màng, căng bóng, các nốt mụn, nám, tàn nhang sẽ không dám bến mảng. Thành phần nguyên liệu cần có 3 thìa canh nước cơm, 1 thìa canh mật ong nguyên chất, 1 viên nang vitamin E, bát và thìa. Cách làm Bước 1 Gạo cho vào nồi, đổ nước vo thật kỹ nhằm loại bỏ bụi bẩn, vỏ chấu nổi lên. Bước 2 Tiếp tục đổ nước vào nồi rồi đặt lên bếp đun trong lửa lớn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 nám, tàn nhang, bảo hành 5 năm. Cách dùng Trước hết dùng sữa rửa mặt làm sạch da như bình thường nhằm loại bỏ bụi bẩn bã nhờn, mặt khác giúp các lỗ chân lông được thông thoáng. Nếu có thời gian nên tiến hành xông hơi bằng bát nước nóng pha muối sẽ góp phần thải độc tố nhanh chóng. Tiếp tục sử dụng một miếng bông tẩy trang chấm vào bát hỗn hợp vừa chuẩn bị rồi thoa đều lên da theo chiều kim đồng hồ. Nên kết hợp vài động tác massage nhằm giúp các dưỡng chất hấp thụ vào sâu bên trong. Giữ nguyên khoảng 30 phút thì rửa lại bằng nước sạch. Cuối cùng dùng hai viên đá lạnh trà nhẹ lên da và bôi thêm một lớp mỏng kem dưỡng ẩm để hoàn tất quá trình làm đẹp. Công dụng Gạo là một loại thực phẩm quan trọng, không thể thiếu trong các bữa ăn hàng ngày của người Việt. Đặc biệt trong quá trình đun sôi, chúng sẽ tạo nên một chất làm đẹp rất giàu hàm lượng vitamin B1. Những chất này, khi cho kết hợp với mật ong, vitamin E sẽ góp phần tái tạo tế bào mới, phục hồi hư tổn, kích thích sản sinh collagen, từ đó giúp làn da trắng hồng mịn màng từ sâu bên trong. Bạn vừa xem xong video, bí kíp làm đẹp da chỉ sau một đêm mà không tốn tiền từ nước cơm. Tắm trắng da siêu tốc an toàn với lá tía tô. Với lượng tinh dầu Perilla Aldehyde và Limonene cao, chứa nhiều vitamin C, hóa chất oxy hóa cao, lá tía tô có tác dụng tốt trong việc tắm trắng da, giúp da càng mịn. Trong đông y, Tía tô được coi là vị thuốc có tính ấm, giúp trừ phòng hàn, trị cảm cúm. Ngoài ra lá này còn có tác dụng tẩy tế bào chết, tăng độ ẩm cho da, chống lão hóa. Vì vậy lá tía tô được sử dụng như một loại mỹ phẩm thiên nhiên hiệu quả và an toàn. Làm trắng da Cách 1. Uống lá tía tô Cách làm Lá tía tô rửa sạch, phơi khô và pha như pha trà, uống hàng ngày. Hiệu quả làm trắng da, tăng độ ẩm cho da, chống lão hóa, làm mềm những vết chai dần trên da. Lưu ý, nên uống từ từ từng ngụ một, khi uống từ từ các dưỡng chất trong lá tía tô ngấm dần và làm cho da khỏe, trắng dần. Cách 2. Tăm trắng bằng lá nước tía tô Cách làm Dùng cành và lá tía tô tươi, thái nhỏ, rửa sạch hoặc cành, lá tía tô khô ngâm vào nước sôi trong khoảng 15 phút hòa cùng với nước lạnh đến độ ấm vừa đủ tắm khoảng 4 lần một tuần. Hiệu quả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 Cách làm Dùng 1 đến 2 nắm lá tế tô tươi rửa sạch Sau đó giã nát hoặc xay nhuyễn Cho thêm chút nước Chắt lấy nước ép lá tế tô Dùng bông sạch thấm nước cốt lá tế tô rồi thoa lên các nốt mụn Sau khoảng 30 phút rửa sạch mặt bằng nước ấm Trị mụn thịt Cách làm Dùng lá tế tô tươi, rửa sạch, giã nhuyễn và đắp trực tiếp lên các nốt mụn thịt Hiệu quả Loại bỏ tế bào chết, ngăn ngừa sự hình thành và loại bỏ các vết mụn thịt